Chào tất cả các bạn. Hôm nay giới thiệu cho mọi người một bộ phim hành động mạo hiểm mang tên Hang động tử thần. Bộ phim của đạo diễn Alistair Grierson, người đã tham gia vào tác phẩm phim viễn tưởng Avatar. Để bộ phim có hiệu quả thị giác tốt hơn, đạo diễn đã dùng máy quay phim 3D trong phim Avatar mang đến cho người xem cảm giác mãn nhãn. Bộ phim kể về hai bố con với các đội viên, cùng nhau đi xuống một hang động dưới đất nhưng lại gặp bão. Trận lũ đã chặn mất đường ra, bọn họ đành phải chui xuống mê cung dưới nước để tìm lối ra. Cả quá trình vô cùng nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Những người yếu tim nhất định hãy kiên trì xem hết, trong một khu rừng rậm rạp, một cái hang lớn được mệnh danh là hang động mẹ, có tên là Isara. Đó là hang động phức tạp nhất, nguy hiểm nhất, hùng vĩ nhất, đẹp nhất trên hành tinh. Để trở thành nhà thám hiểm được ghi danh vào sử sách, tạo kỷ lục con người thăm dò hang động thế giới. Nhà thám hiểm ca đã chi một khoản lớn để thuê Frank, đã có kinh nghiệm phong phú về hang động cùng đội của ông ta. Những trang bị cao cấp cùng kế hoạch trông có vẻ hoàn hảo đã khiến bước đầu vô cùng thuận lợi. Mặc dù khảo sát có hiệu quả, nhưng ca vẫn cảm thấy tiến độ bị chậm. Ông quyết định một mình đi xuống đó thăm dò, Đồng hành cùng ông là bạn gái Victoria và cậu con trai của ca là Rose. Dưới sự thúc giục nhiều lần của ca, Frank vô cùng phiền não, bắt đầu đi xuống lần nữa. Lúc này Rose đã không thấy mặt trời 34 ngày, xuống nước liên tục 17 ngày, cô đã vô cùng mệt mỏi. Bạn đồng hành thấy được sự mệt mỏi của Rose, cảm thấy tình hình hiện tại của cô không thích hợp xuống nước, nên đã để Frank đến nói chuyện với cô từ bỏ lần lặn này. Frank làm sao lại nói chuyện với cô chứ? Ông nói cô đừng xuống nước nữa, một mình tôi đi. Theo lời Rus, lặn không thể hành động một mình, không có bạn lặn là điều cấm kỵ lớn huống hồ cái hang này còn chưa được tìm hiểu hết những nguy hiểm trong nó nên rất khó lường nói xong cô đeo mặt nạ quyết định lặn xuống cùng frank hành động lần này vô cùng vội vàng không hề đợi ghe geoger quay về hệ thống Zeus đã lặn xuống cộng thêm những mệt mỏi mà cơ thể không thể khắc phục hai điều này đã dẫn đến sai lầm lớn kéo Zeus vào một loạt những bi kịch tồi tệ theo chân đội thám hiểm mẹ thiên nhiên dần thể hiện uy lực thủy lưu cũng dần chảy xiết địa hình dưới nước cũng ngày càng phức tạp lặn xuống hang sâu không như lặn xuống nước khi gặp tình huống nguy hiểm cũng không thể ngoi được lên mặt nước ngay chỉ dành giải quyết vấn đề dưới nước trước, sau đó mới quay lại đi về, đặc biệt là ở cửa nguy hiểm giới hạn thần chết này. Hệ thống phía sau cũng là sự đảm bảo mạnh mẽ cho mạng sống. Jus cũng là một thợ lặn lão luyện, hành động lần này lại thể hiện vô cùng hoảng loạn. Sự mệt mỏi đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng cô. Trong lúc hoảng loạn, ống khí đã bị vỡ. Vì cửa hang vô cùng nhỏ, Frank đành phải để đồ lặn phía sau của mình sang một bên. Trong hoàn cảnh này cho dù chỉ là một sơ suất nhỏ, cũng sẽ tạo ra một tai nạn khó mà chữa được. Bọn họ chui qua giới hạn thần chết, trước mắt là cảnh tượng khó mà nói nên lời cuộc thám hiểm đã có bước đột phá mới. Nhưng khi quay về, do ống không khí của Zeus bị vỡ, cô không thể chịu được áp lực của nước thêm nữa, nên đã tháo mặt nạ ra. Trong lúc cấp bách, Frank quyết định đưa mặt nạ thở của mình cho cô, nhưng như vậy có thể khiến hai người cùng chết. Sau vài lần luân chuyển, Zeus vô cùng hoảng loạn, muốn hít thở thêm, cô đã ôm chặt mặt nạ không buông. Còn Frank lại cần không khí, ông đã đẩy Zeus ra để cướp lấy mặt nạ. Mới thở được một hơi, rời xa khỏi ống thở, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mắt cô đã trợn trừng, biến thành một cái sắc lạnh lẽo. Thấy toàn bộ quá trình trên màn hình, auger đã sụp đổ. Đặc biệt là khi thấy cảnh Zeus bị đẩy ra, Zeus kết luận là cha mình đã giết Zeus. Là con trai của Frank, cậu không thể nào hiểu nổi tình cảm của cha đối với cái hang này. Còn hành động cha cậu bỏ Zeus, càng khiến cậu khó chấp nhận hơn. Vì bản thân cậu chưa từng trải qua cho nên cậu không thể nào đồng cảm được. auger tức giận rời đi nhưng phát hiện thủy lưu ở cửa chảy vô cùng mạnh. Hóa ra cơn bão đã đến, trong vài ngày tới, hang sẽ bị ngập hoàn toàn. Lúc này liên lạc giữa mặt đất và trong hang đã bị cắt đứt. Vậy làm thế nào đây? Rose không thể trơ mắt nhìn cha cả mình bị vùi lấp trong hang. Cho dù người khác có thúc giục thế nào, Rose vẫn không nói gì, quay đi báo tin cho người dưới hang. Nhưng khi quay lên lại vô cùng khó khăn. Bọn họ dùng dây thừng để leo lên, nhưng viên đá cố định dây thừng lại bắt đầu lỏng lẻo do nước chảy quá mạnh. Mọi người thấy tình hình không thuận lợi, để giúp họ thuận lợi leo lên, Rose đã dùng cơ thể mình để ghi chặt hòn đá. Hành động này chẳng khác gì chống chọi với đá. Rose dùng chút sức lực cuối cùng rồi rơi xuống theo dòng nước và vào nham thạch khiến xương bị thương. Nước chảy quá xiết, quá nguy hiểm, cánh tay bị gãy cũng không chữa lại được. Đến khi Luco được phát hiện, máu anh chảy khắp khuôn mặt. Anh vẫn sống nhưng tính mạng lại đang nguy hiểm, vô cùng đau khổ. Frank vì giải quyết nỗi đau của Luco nên đã dìm anh ta xuống nước. Luco chậm chậm nhắm mắt lại cũng đồng tình với cách xử lý này. Tay của anh do phản ứng sinh lý trước khi chết nên không ngừng run rẩy, tâm trạng của Frank vô cùng phức tạp. Nhưng ông không còn lựa chọn nào khác, người mất cũng đã mất, người còn sống vẫn phải tiếp tục tìm sự sống. Lối ra đã bị nham thạch chắn ngang, bọn họ đành phải tìm một lối ra mới bạn gái Victoria của ca đã từ chối mặc chiếc áo chống lạnh được cởi từ người Zeus. Nguyên nhân là không thể chấp nhận được việc quần áo đó người chết đã mặc. Frank lên tiếng nhắc nhở hãy tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Nhưng điều này lại khiến cô bị hạ thân nhiệt khi lặn xuống nước, run lẩy bẩy khi được đưa lên bờ. Thấy cô sắp bị chết rét, ca liền lấy cơ thể mình làm ấm cho bạn gái. Bạn đồng hành liền lấy tấm chăn đắp lên người họ, nhân lúc này nghỉ ngơi một chút, dù sao vẫn còn đầy rẫy những nguy hiểm. Còn Geoger cảm thấy cơ thể mình không được ổn, anh phát hiện ngực của mình bị đỏ lên, cả cơ thể cũng ngày càng yếu đi, khi hành động cũng vô cùng mệt mỏi. Anh đã cùng Frank vào sinh ra tử nhiều lần, dựa vào bao nhiêu năm kinh nghiệm lặn, anh biết mình đã bị giảm áp. Đối với sự quan tâm của bạn, Geoger không muốn trở thành gánh nặng của đội, nên đã chọn cách giấu đi. Khi thấy mình ho ra máu, anh biết mạng sống của mình không còn dài, nhưng lại vô cùng thản nhiên. Cả cuộc đời đối mặt với nguy hiểm, anh cảm thấy cách ra đi này cũng không tệ. Geoger để lại trang bị lặn cho người trong đội, đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất, sau đó nhẹ nhàng trốn vào trong góc, cho dù Frank gọi thế nào, George cũng không hề lên tiếng, anh nén lại cơn ho, trong màn đêm tối im lặng chờ đợi cái chết. Frank thấy ký hiệu George đã ở đây, khuôn mặt bỗng cứng lại. Tất cả vô cùng bàng hoàng. George đã ho ra máu từ rất lâu. Mất đi một chiến hữu tốt, Frank hiểu, George không muốn liên lụy đến ông. Trong lòng ông vô cùng rối loạn, tâm lý lúc này trở nên lạnh nhạt, tiếng nói cũng to lên vài phần. Trong lúc cãi nhau ca đã dọa một tiếng, cuối cùng mọi người cũng im lặng. Cả đội khi tiếp tục đi lên đã nảy sinh bất đồng, Ca cho rằng quay về đất liền mới là lựa chọn đúng đắn nhất, đợi nước dần rút đi, có lẽ sẽ tìm được lối ra khác. Còn Frank lại kiên quyết muốn tiến ra biển, lượng nước của trận mưa không thể xem thường, rất nhanh sẽ làm ngập cái hang. Ca dù sao cũng không có gan tự mình quay về, chỉ đành nghe theo. Tiếp theo đó là nối dây thừng. Nhưng nguy hiểm như vậy, ai sẽ đi? Victoria mắng Frank, con trai ông có thiên phú như vậy, cậu ta không đi thì ai đi? Joe đích đi xuống, lao vào nguy hiểm đang chờ giữa những vách tường dốc đứng. Một khi trượt tay sẽ bị làn nước như thú dữ bên dưới nuốt chửng, Rose không phụ kỳ vọng, nắm chắc sợi dây thừng, thấy con trai mình ngày càng giỏi hơn, càng đủ thêm dũng khí. Frank cũng khen thầm trong lòng mình. Khi mọi người nghĩ có thể thuận lợi vào bước tiếp theo, tai họa của việc hạ nhiệt cơ thể cuối cùng cũng đến. Hai tay của Victoria vẫn trong trạng thái tê cứng, điều này khiến cô thấp thỏm không yên. Kết quả không chú ý nên đã bị trượt chân, cô muốn nắm lấy dây thừng, nhưng tay lại không đủ sức. Mái tóc bị mắc vào ổ khóa, cả cơ thể lơ lửng trong không trung da đầu bắt đầu chảy máu, xung quanh đều là tiếng la hét thất thanh của cô và tiếng hô lên của ca. Cộng thêm tiếng khuyên bảo của Frank, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cho dù Frank có nhấn mạnh không được dùng dao, nhưng nỗi đau tột cùng đã khiến cô mất đi lý trí một lần nữa đưa ra lựa chọn chí mạng. Victoria dùng dao cắt mái tóc của mình, đồng thời cũng cắt đứt đoạn sợi dây thừng, cơ thể rơi xuống bên dưới. Càng tồi tệ hơn là, cùng với cái chết của Victoria, dụng cụ leo hang cũng bị rơi xuống cùng cô, và một số đồ lặn treo trên dây thừng. Lúc này ba người đàn ông chỉ còn sót lại một bộ đồ lặn, là hạt nhân của đội, Frank thở dài im lặng phân tích lối đi tiếp theo. Rose không hiểu tại sao cha mình lại máu lạnh như vậy. Ca lại đang đắm chìm trong nỗi đau mất bạn gái, anh biết ba người dùng một bộ đồ lặn là không hề thực tế, thế là anh lén mặc bộ đồ lặn rồi một mình rời đi. Nhu cầu sống mạnh mẽ đã khiến ca bộc phát khả năng lặn vô hạn. Frank muốn đuổi theo nhưng không có đồ lặn, cho nên không đuổi được, hơn nữa còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cuối cùng chỉ đành nhanh chóng bơi trở lại, bất lực quay về bên cạnh con trai. Không có đồ lặn, bọn họ không thể nào rời khỏi nơi này, lại thêm đèn pin cầm tay đã hết pin, khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Trong lúc đó, Rose đã phát hiện ra một cái hang, bên trong toàn là phân rơi, chứng minh chúng bay ra từ trong đó. Hy vọng lại trỗi dậy. Trong lúc trèo lên, người cha đã để con trai dẫm lên cơ thể mình rồi trèo lên trên. Giữa sống chết cũng chỉ có cha mới có thể hy sinh như vậy. Những lúc khác, giữa người với người chỉ có anh chết tôi sống. Cuối cùng họ đã ra khỏi được cái hang đó, không ngừng tiến về phía trước, ánh đèn cuối cùng cũng dập tắt. Nhưng con đường lại không hề tối tăm, điều này khiến hai cha con vô cùng vui mừng. Bọn họ đã tìm được lối ra, Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hang như một sự thần kỳ. Dựa vào hiểu biết lịch sử, Frank kết luận bọn họ đã gần đến biển, hy vọng đang gần trong gang tấc. Nhưng bọn họ lại không làm thế nào được vì không có dụng cụ leo trèo. Bọn họ không thể chui ra khỏi cái hang này. Frank hỏi con trai hãy ở lại đây chờ cứu viện hay là tìm lối ra khác. Đây là lựa chọn giữa sự chủ động và bị động. Josh chọn chủ động. Frank thấy sự dũng cảm của con trai, liền hé lên nụ cười tự hào của người cha già. Để kỷ niệm, họ còn để lại dấu tích. Frank và Joe đã từng ở đây. Đi tiếp về phía trước, bọn họ phát hiện có một con sông nhưng lại phát hiện một cái chảy gỗ. Ca, anh ta mặt đầy máu, ánh mắt đầy hy vọng được sống sót. Anh đã đói sắp chết. Frank vội vàng hỏi có đồ gì ăn không, có xác của Victoria nằm phía sau anh ta đã bắt đầu phân hủy, hơn nữa lại thiếu một cánh tay. Lúc này biểu cảm của Frank vô cùng đáng để cân nhắc. Tại sao Victoria lại thiếu một cánh tay? Tình tiết không thể kể trực tiếp, nhưng điều khiến mọi người đoán được là ca vì lấp đầy cơn đói của mình nên đã thực hiện hành vi đó khiến người ta thấy sợ, Frank lại xì mũi coi thường hành động này và bỏ ca để tiếp tục hành trình. Mặc dù ông muốn quay lại cứu viện, nhưng lúc này ca đã rơi vào tuyệt vọng. Ông lấy suy nghĩ nếu chết mọi người phải cùng chết, anh đã ra tay với Frank. Trong lúc đánh nhau, phần ngực của Frank đã bị nham thạch dưới đất đâm xuyên qua nên mất mạng. Jones nhanh chóng đến cứu, hai người giằng co nhau trong nước, muốn dìm chết đối phương. Jones đánh ca thân tàn ma dại nhưng vẫn không hề giết anh ta. Lúc này Frank bị thương ở ngực, đã bắt đầu xuất hiện khó khăn khi thở. Ca nhân cơ hội này chạy trốn, lại một mình xuống nước tìm đường, Tình thế lúc này giống hệ với khoảng thời gian Lu có hấp hối. Frank đã nói yêu cầu cuối cùng với con trai, giống như lúc ông đưa Lu có đi. Đó là bảo con trai đặt ông xuống nước chấm dứt đau khổ của mình. Jones vô cùng đau buồn, nhưng lại tôn trọng lựa chọn của cha. Lần này anh hoàn toàn đứng ở góc độ của cha, hiểu rõ tâm trạng của cha, lúc này mới phát hiện ban đầu mình nói máu lạnh là ngu dốt thế nào. Anh nghe theo kế hoạch của cha, dùng chút không khí cuối cùng trong bình oxy, men theo dòng nước chảy. Anh nhìn thấy cái xác của ca trôi trong nước, cũng thấy ánh sáng chiếu xuyên qua mặt biển, sau khi dùng hết bình oxy, anh bám vào gần nham thạch để lấy oxy. Lượng không khí mặc dù yếu, nhưng thể hiện rằng nơi đây đã gần đến bờ biển. Theo thủy chiều lên xuống thể hiện trên mặt nước, mới biết có bao nhiêu lượng không khí tồn động lại ở nham thạch. Rose mang theo hy vọng gắng sức bơi lên trên, cuối cùng cũng đến được bờ. Mấy bé gái chơi trên bờ biển phát hiện ra cậu ta, Rose đã thành công sống sót. Đây là toàn bộ bộ phim Hang động tử thần. Bộ phim được chuyển thể từ sự kiện có thật. Bộ phim liên quan đến phản ứng của con người, tình tiết ngày càng thể hiện vô cùng chân thực dưới nước khiến người ta ngừng thở, mỗi lần tim đập đều vô cùng mệt mỏi. Mỗi khi hô hấp cần rất nhiều sức lực. Frank và những người bạn đồng hành trong đội đã coi khám phá hang động là niềm yêu thích, nguyện trả giá bằng cả tính mạng. Còn đa số mọi người đều như lời Josh nói, đều bị đẩy đến đây. Bọn họ không hề ý thức được lựa chọn đó đã đem đến nguy hiểm thế nào. Ít nhất là dùng tính mạng để trả giá. Quyền uy của người cha và sự nông nổi tuổi trẻ đã tạo ra mâu thuẫn giữa Josh và cha mình. Khi cậu thấy những mệt mỏi và kiên cường sau lưng cha, cậu mới thực sự trưởng thành. Ca muốn hiện thực là người thành công trong cuộc sống, nên đã có sự kiêu ngạo của người thượng lưu. Khi gặp khó khăn, những sự kiêu ngạo này lại biến thành trách nhiệm. Victoria không muốn mặc quần áo của người chết, nên đã tự tạo ra bi kịch cho mình. Khiến người xem thổn thức không thôi, cả bộ phim không ngừng ám thị chúng ta, hãy suy nghĩ về ý nghĩa nhân sinh để tìm ước mơ của mình. Từ đó có thể thấy bộ phim mang đến cho người xem cảm giác thú vị, còn điều đáng quý đó chính là truyền tải được nội hàm tư tưởng. Được rồi, đó là toàn bộ nội dung của bộ phim. Theo dõi tôi nhé, tôi sẽ mang đến nhiều bộ phim kinh điển hơn.